đồ dân tộc cũng có nhiều màu sắc ghê cả nhà hả mà linh cứ nghĩ là đồ dân tộc của họ thì sẽ không có phong phú kiểu dáng như vậy đâu mình à, đến cái khu vực này thì à, mình mới thấy là à, quá trời kiểu luôn ờ, rồi rồi phụ nữ cũng có thực sự là có rất là nhiều sự lựa chọn đó chứ không phải giống như là mình tưởng tượng Chào cả nhà đã trở lại kênh That's Web Live hay là Linh ở Hà Lan à, Bây giờ thì Linh sẽ à, dắt mọi người đi vào khu của người Nam Á, Tây Á Đây là một cái khám phá <laughs> khám phá rất là mới mẻ của Linh Tự nhiên nó cứ bị lạc giọng luôn cả nhà Thì à, sau một hồi đi lang thang nếu mà à, mọi người xem clip Ờ, đi thủ đô Brussels của Bỉ phần 1 và phần 2 thì mọi người thấy Linh đã lang thang cả ngày ở cái thủ đô này và khi mà Linh đi ờ, đi hoài đi hoài thì Linh đến cái khu vực này Linh thấy họ bày bán ở ngoài đường như vậy nè thì ở bên Linh á ờ, không có cái khu vực như vậy nha cả nhà hoặc là Linh chưa có khám phá ra thấy họ để mấy cái đồ mũ ở ngoài đường á nhìn giống như là cái kiểu hoàng hóa tập hóa bên mình vậy cả nhà ha rồi một bên thì là quần áo nhưng mà mặc dù bán ờ, để phía ngoài cái hiên nhà nhưng rất là có trật tự và thẳng hàng ở đây thì ờ, có những cái ờ, món đồ rất là đặc trưng của cái vùng này thì đồ của họ mấy cái cái vật mà gọi là ăn uống thường hay mã mã vàng đừng có nhiều người bạn đạo hồi và những người bạn cũng không có đòi hỏi nhưng mà có văn hóa của bên này á thì họ cho linh xem những cái ờ, ờ, đồ ly chén dĩa của họ cũng ờ, rất là thích là mạ vàng ở đây hàng hóa quần áo quá trời luôn và giá cả thì linh thấy chừng 10 đến 25 30 euro cho một cái áo thôi quá trời nhiều luôn linh thật sự là phải có một người mà gọi là cái người mà xuất xứ từ cái ờ, cái lãnh thổ này á thì cái khu vực này á thì mới nói cho mình biết được là những cái bộ đồ như vậy nè là thuộc cái đất nước nào chứ mình nhìn vào thì mình không biết đâu hay là túm đại cái cô này vào hỏi đi ta trời mưa cho nên ờ, dù bây giờ là trưa rồi đó cả nhà nhưng mà đang thấy ờ, thương người quá đang thấy thương quá đi tại vì bán hàng hóa vào trong cái ngày cuối tuần như vậy thì phải rất là đông người nhưng bây giờ thì ờ, chỉ lớp lác đác lác đác vài người qua lại thôi à, linh thấy cái khu này á hình như là chắc là dành đặc biệt cho những người ờ, ở ờ, những cái nước này đến sống tại vì linh thấy đây nè có một cái nhà thờ nữa mọi người thấy không cái kiểu nhà thờ dành cho những cái Ừ, gọi là cái um, tôn giáo của họ nói chung là mình không có dám nói uh, xa xôi tại vì mình cứ ờ, mới đến đây và cũng không có hiểu gì về văn hóa của người ta mình nói bậy thì không có tốt lắm đường phố ở đây thì ờ, sạch sẽ cả nhà hả mọi người nhìn mưa nhưng mà uh, dù có những cái góc gách ở cái chỗ này nó không đẹp lắm nhưng mà nơi đây thì linh thấy nó sạch sẽ hơn quần áo quá trời màu sắc luôn nè cả nhà đang là sale 30 20 đến 30 phần trăm thì những cái kiểu dáng này á, tại sao họ sale thì linh không biết tại vì à, mùa này là mùa đông nhưng mà sắp tới mùa xuân rồi thì mấy cái áo này mỏng mỏng mặc trong mùa xuân cũng rất là đẹp nhưng mà họ lại bán giảm giá thì linh không hiểu như thế nào đây là có một cái uh, xe điện quay để ngoài đường và bên này thì cũng có rất là nhiều người đi cái xe điện như vậy ở thành phố nó cũng lớn à, có linh <laughs> siêng linh ly lang thang cho mọi người quay cho mọi người xem thôi đây mấy cái áo này giá cả cũng hợp lý cả nhà hả không có quá mắc nhưng mà nó không có hợp với bên linh nên linh ờ, không có mua và bây giờ đi mua sắm thì cũng làm đi nước khác cũng làm biến mua lắm cả nhà ôi lại có người ờ, vô gia cư bên bỉ linh thấy thôi mình đeo cái điện thoại lên cái nha à, tự nhiên đeo cái điện thoại để vô cái màn hình kỳ cục quá sorry cả nhà thì linh thấy ở bỉ có nhiều người à, vô gia cư vô gia cư hơn là ở bên hà lan tại vì bên uh, bỉ thì uh, linh cũng không biết cái chế độ của họ như thế nào và giảm giá nữa nha cả nhà thì linh không biết cái chế độ của họ như thế nào nhưng mà linh thấy rất là nhiều người vô gia cư ở uh, mấy cái khu gọi là Ờ, xe điện nè rồi uh, mấy cái uh, ờ, chạm xe hoặc là ngoài đường thì cũng nhiều hơn bên ninh nhiều lắm uh, nói chung là cũng không có uh, đưa ra cái nhận định gì hết tại vì mỗi cái quốc gia nó có một cái chính sách dành cho người nhập cư khác nhau cho nên mình cũng không có dám nói nhiều khi mà mình không có hiểu hết cái văn hóa và cái uh, luật lệ của đất nước người ta ở cái khu vực này thực sự là gọi là chắc như giống như cái kiểu mà bên Mỹ họ có cái khu vực cho người Việt người uh, Hoa thì ở đây cũng có như vậy thì mọi người coi cái mấy cái clip kia đã thấy có khu vực của người Việt rồi thì bây giờ ở đây là khu vực dành cho người này họ có bán trái cây để ngoài đường và bên Linh cũng có nhưng mà ít hơn rất là nhiều à, rồi quần áo nè đây đây có một cái tiệm bán quần áo uh, cho một cái ờ, dân tộc khác nữa nè linh nghĩ là vậy tại vì thấy cái kiểu dáng nó khác nhau dù uh, sorry dù là nó có cũng khăn trùm nhưng mà cái mẫu mã nó khác rất là nhiều với những cái uh, đoạn đầu mà linh giới thiệu với mọi người và có một số các cửa hàng trên mỗi cửa nữa tuy nhiên linh thấy uh, mấy cái cửa hàng này nó bán uh, gọi là đủ văn hóa phẩm văn phòng phẩm của cái uh, xứ sở uh, gọi là cái xứ sở gì ta nghìn lẻ một đêm đó cả nhà cái xứ sở của này đây là người già của cái nước của họ trời thì ờ, đã chụp nhép các ngày vậy đó mà mình thì cứ ờ, lang thang đi ờ, suốt luôn mọi người cứ nghe về truyền thông á tuyên truyền về người hồi giáo có người mọi người nghĩ thì người hồi giáo đáng sợ nhưng mà linh nghĩ là những cái uh, truyền thông đó họ nói về người hồi giáo cực đoan thôi còn những cái người hồi giáo mà chân chính thì cũng ờ, họ rất là tốt luôn cả nhà tại vì linh làm việc nào linh học chung với họ họ rất là cởi mở và dễ thương à, và những người chồng á à, rất là thương vợ Trời luôn cả nhà ơi, có tưởng tượng được không trên bây giờ cái, là tháng 2 à, phương tiện truyền thông là ở đây có cũng là mọi người thấy không đây là có wow. uh, quần áo nè cũng có dân tộc khác nữa nè và bây giờ linh không nói cây này bây giờ là, <laughs> đang nói là, về cái vụ mà hồi giáo thì linh lại thấy cái um, hoa đào ở đây Ở linh cố gắng linh zoom vào cho mọi người thì nó là bị rung thì uh, linh không biết là hoa đào này đã nở sớm hay nở sớm quá rồi à, hay là linh uh, tới chưa có đúng mùa của nó tại vì mọi người ờ, biết là tháng 3 mới có bắt đầu có hoa đào dạ. giữa tháng 3 dạ bây giờ ở hoa đào nó nở như vậy nghĩa là dạ. cái thời tiết nó đã thay đổi ờ, cực đoan rất là nhiều <laughs> và linh thấy ờ, ờ, ở đây có nhiều hoa đào đã cũ rồi thì linh nghĩ là cái cây này nó đã nở rất là sớm và mình tới những hoa đào thì muộn à. rất là mừng khi mà trời sấm xịt như vậy có một vài hoa một vài bông hoa nó điểm xuyến trên bầu trời thì làm cho cảm giác của mình nó tích cực hơn mọi người nhìn ở bên đây đi định cố gắng lên quay cho nó đẹp lắm mình thì thật à, ra nó cũng là một màu xám mình không biết dưới một cái nền xám khác à, vào mùa đông là như vậy đó cả nhà đi tá lá hết. thì lên nói tiếp vào cái cứ có thấy ờ, đường là mình đi nhá. thôi thì họ uh, rất là cởi mở và dễ thương này chứ không được phải là gọi là cổ thụ hoặc đó. là uh, nó to tiêu cực này. giống như là và trên những cái phương tiện bây giờ truyền thông khác đâu hoa. vì linh cũng là có rất là, nhiều bản thân họ, người hồi giáo cho nên linh hiểu một phần nào về cái dân tộc của họ thật ra thì tất cả đều là con người thôi cả nhà thì cũng có người xấu người tốt tuy nhiên vì mình nghe cái vùng nào đó có một người xấu làm cái chuyện xấu gọi là một con sâu nó làm sầu nồi canh đó là ảnh hưởng cả một dân tộc thì linh mong qua clip của linh mọi người có cái nhìn cởi mở hơn về người hồi giáo đây là một cái khu gọi là trung tâm của người hồi giáo luôn thì bên hà lan cũng có một cái khu như vậy rất là lớn Ờ, và cái khu bên gọi là Swater, uh, ờ, Swatermark và bên chỗ linh đó thì nó có rất là nhiều ẩm thực bên đây linh cũng thấy có ẩm thực nhưng mà linh uh, chưa có thấy nhiều và linh cũng không có dự định là sẽ ghé để ăn cho nên không có giới thiệu về cái khu ẩm thực bên này mọi người thấy ở bên đây nè chỗ này nè họ có nhiều cái hãng và nhiều bên đây có cái tiệm ẩm thực và dành cho người ăn chay nè à, thì ở đây họ cũng có nhiều nhãn hiệu và à, quần áo à, đặc trưng của đất nước của họ có nhiều mẫu áo khoác rất là đẹp à, tuy nhiên à, rất là cảm thấy rất là tiếc là vì à, cái người bán nhiều hơn người mua mọi người à, biết không à, trước dịch đó thì bên linh cái chợ Watermart có rất là nhiều người đến tham quan mua sắm à, lâu quá rồi tại vì cái chỗ đó cách nhà linh hai tiếng đồng hồ thì linh không có đi lại thường xuyên thì linh không biết như thế nào nhưng mà linh hy vọng là nó sẽ đông đúc hơn bên này ở đây họ bán cà vạt và túi sách nhìn cũng rất là đẹp linh mong họ có ờ, rất là nhiều khách hàng mua tại vì bây giờ nếu mà không có nhiều người mua sắm thì mọi người biết rồi đó cái à, sự giao thương về à, mua bán nó sẽ bị chững lại thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều à, về đời sống của tất cả chúng ta chứ không phải là với những cái người mua bán này không mà gọi là tất cả của chúng ta và linh hy vọng là à, chiến tranh sẽ sớm dừng lại để cho à, tất cả mọi người trên thế giới có cuộc sống yên bình hơn không lo lạm phát nữa mọi người nhìn đi nguyên cái chợ lớn như vậy nè à, có mấy người đi mua đâu chỉ đi ngang coi thôi thì cái khu chợ vừa rồi á nó nằm à, rất là gần trung tâm cho nên ờ, linh cũng ờ, đi vòng vòng và cuối cùng thì linh cũng sẽ quay lại trung tâm mà thôi tại vì ờ, đi xa quá thì cũng mệt và cũng không biết đường đi đi một mình nếu mà tối thì cũng rất là nguy hiểm ở đây họ gắn đèn lấp la lấp lánh thì nhìn nó vui mắt một tí bây giờ thì linh đi đai vào cái con đường này tại Vinh Linh thấy ở phía xa xa có một cái tháp lớn một cái tháp cao ấy chứ thì Linh nghĩ đó là cái đường mình đi thẳng cái đường này sẽ đi tới trung tâm ở đây à, họ cũng à, sơn và vẽ trên à, vách tường để nhìn đỡ nhàm chán đây là đường dành cho người đi bộ họ đang sửa đường mà đó mọi người thấy không trên vách tường á có hình vẽ để mình nhìn mình đỡ cảm thấy cái vách tường nó bị trơ trọi uh, ờ, nhem nhuốc đi nhiều nói nhiều mệt quá đường phố yên tĩnh ha cả nhà hả linh bất ngờ đó chứ tại vì ờ, mình đến đây vào những cái ngày cuối tuần mà đường phố nó ờ, lại yên tĩnh như vậy À, Linh hy vọng là một ngày gần đây Linh sẽ lên Amsterdam để quay clip cho mọi người xem Linh làm từ clip lâu qua là lâu luôn rồi mà chưa có ờ, giới thiệu về Amsterdam cho mọi người Đây là cái tiệm bán những cái đồ trang sức Như mọi người theo dõi clip của Linh thì biết là Linh đi rất là nhiều nước và rất là nhiều nơi thì trước đây á Linh qua mấy cái chỗ như vậy thì Linh uh, thích mua những cái đồ này lắm tại vì nhìn nó đặc biệt nhưng mà sau này thì không mua nữa là tại vì quá nhiều ờ, ở nhà đi rồi lâu lâu tụi linh phải gom lại tụi linh ờ, bỏ bớt và khi mình mình bỏ những cái kỷ niệm này thì mình rất là tiếc tuy nhiên nếu mà để hoài thì nó chật nhà chật chỗ cũng nhìn lại chỉ là kỷ niệm mà thôi cho nên quyết định ờ, vứt bớt đây là có những cái lò đồ đồ đồ làm bằng đồng giả này nè nhìn hay quá thật sự là rất là thích có những cái biểu tượng giống như ờ, con rắn nè là cái biểu tượng linh rất là thích mọi người thích con gì linh là thích con rắn và con chó sói nha mọi người bây giờ mình đi lại cái khu này nè mình nhớ rồi khu này là rất là gần trung tâm và clip sau linh sẽ giới thiệu cho mọi người uh, trung tâm ờ, Ren Plaza buổi trưa nhé và ẩm thực đường phố ở uh, ở Bỉ à, tại vì mọi người coi mấy cái clip này thì linh đã giới thiệu cho mọi người coi cái Grand Plaza vào ban đêm à, và lần lần khác sau cái clip này linh sẽ giới thiệu cho cái khu vực đó à, và ban ngày cho mọi người xem à, để có một cái nhìn khác hơn cảnh vật của nó à, qua màu sắc của ánh dưới ánh mặt trời nó khác như thế nào đây là tiệm bán tiệm ẩm thực của à, Thái Lan thì họ những có có những cái mô hình như vậy nè để cho mình à, dễ lựa chọn mình thấy à, cũng có pha lẫn đồ Việt Nam á chứ và đồ Trung Quốc nữa chứ không phải là đồ của uh, Thái không tại vì có uh, cái gì nè mì há cảo rồi có mì xá xíu thực sự đói quá trời luôn và cũng chưa thấy đói nữa cả nhà mừng lắm là vì đi nhiều không có thấy đói lắm tại vì nếu mà đói hoài thì sẽ ăn hoài mà mấy cái khu vực này trời ơi quá trời thức ăn luôn cả nhà nếu mà người mà thích ăn và giống như linh không có ăn kiêng giống như linh đó nha thì ăn cho đá cái miệng luôn giờ mình ờ, đi tới nữa thật sự nha cái khu này nó cũng không có lớn lắm nhưng mà nó có quá nhiều đường để đi á thì linh bị lạc hoài luôn khu vực của ờ, những người ờ, hồi Đây giáo một hoặc là những người bán ờ, áo gì đẹp quá. xong bây giờ thì linh sẽ đi đến một cái nơi khác à, tạm biệt cả nhà đã theo dõi clip của linh và sẽ gặp mọi người vào clip sau nhé